chào các bạn nay uh, thứ sáu nhà mình uh, uh, thứ sáu cuối tuần uh, thì nhà mình uh, nay có uh, đi đi về sớm đi làm về sớm uh, hai vợ chồng ghé chợ chợ chợ chợ, chợ châu á nè chợ tàu nè mua uh, mua chân gà uh, hộp vịt lộn uh, um, coi như là chiêu đãi uh, cuối tuần uh, hai vợ chồng uh, uh, thưởng thức uh, món ăn uh, dân dã mà của ngày xưa của uh, của bên bên mình đó, đó. Nên chắc mấy bạn uh, lâu quá không biết mấy bạn có ăn chân gà không mình là lâu lắm rồi mình không ăn chân gà rồi món uh, hộp vịt lộn à, hộp vịt lộn thì bên mình không hôm nay thì nó không có bán à, hai vợ chồng uh, à, ăn ờ, gà hột gà lộn hột gà này là hy vọng là nó úp mề <laughs> úp mề thì, thì ờ, hai vợ mình ăn thấy ngon hơn à, mà các bạn cùng à, ăn với mình nha ừ. hai vợ chồng là... tiếp nha hai vợ chồng mình này là ăn cuối tuần ăn gọi là ăn rồi cuối tuần mình ăn lại gì vui vẻ ăn tiệc hả cuối tuần hả thì <laughs> nho nhỏ cuối tuần thì à, mình có đi chợ mua chân gà lâu rồi không ăn thèm vậy cái này là bên mình là gà lộn ha và cái mình có cái món này nữa nè mình phải cho các bạn coi vừa ăn vừa nấu cái này là mình mua của chợ à, Mỹ bên Mỹ nó cũng bán cái này cái mình không biết là cái à, cái này nó cũng chắc giống há cảo mình chưa ăn bao giờ mình thấy thử đi và mình mới có cái nồi này nè để mình nấu cho các bạn coi để nó bốc khối cho nó ghiền ghiền chút ha đó đây ở trong đây ồ ở trong đây nó có cái gói sơ gói gói à, nước tương luôn rồi mình thì mình có làm sẵn chán chén mà nước tương mà để mình ăn với giống như là ăn há cảo á bạn mình nghĩ cái này chắc nó giống há cảo quá bây giờ mình lấy mình bỏ vô cái nồi mình chiên cho nó nóng trước đây là cái nồi này là mình giống nồi nó vừa là nồi lẩu nó vừa là cái nồi để mình nướng luôn mình bỏ thịt vô mình chiên nướng luôn đó nó hơi ấm rồi để mình bật hết cỡ lên đó cái này là heo mình thấy chợ mỹ nó cũng có bán nữa đó, bây giờ mình bỏ vô mình chiên cái loại này à, cái chảo này là nó không dính này để nướng thịt thay vì nướng thịt thì mình đem mình làm nướng cái này cái này là vừa có thịt vừa có tinh bột nên bởi vậy à, tối thứ sáu cuối tuần ăn uống phủ phê thì mới lên ký đều đều à, chứ tại vì hôm nay á, mình đi chợ tàu á bạn mua được rau răm ngon quá à. nên mình ăn mấy món với rau răm. ở rau răm bên mình là chỉ có mình đi trễ á ít mình mua có khi có có khi không bởi vì ngay thấy ngon bởi ăn mấy món là toàn rau răm thôi. đó lại nào thấy gì ha cái món này là mình để nó đi mình ăn xong đã rồi mình à, mới tới món này nhưng mà làm thì phải làm cho hết làm ha nguyên vịt này mình chỉ ít tay vậy bây giờ nó ra nhiều quá các bạn nào nhìn thấy em là thử giống mình đi mình là mình ghiền cái nồi này bởi vì hôm nay mình mới khai trương lần đầu tiên cái nồi này mình mua cái nồi này à, ba triệu đô là được giảm giá đó còn mình thường cũng mắc nơi này vừa lẩu vừa nấu mình thấy này mình ghiền đó hấp dẫn không rồi bây giờ mình cứ để đó mình nấu rồi một lát mình chờ nó sao bây giờ hai vợ chồng mình sẽ ăn tới uh, gà lộn gà lộn này tại vì mình luộc nãy giờ nên nó còn ấm ấm thôi chứ mới luộc ra nó nóng lắm chung là lây hơi lây hơi đây là gà lộn thì ăn với muối tiêu chanh ở bên Việt Nam mình thì ăn làm chín em à, chín này chắc nóng dữ nóng hơi nóng à tại để nãy giờ lâu rồi cái trứng nó có chút xíu nha bạn nó xíu xíu à mình cũng biết nó là sao nó có như cái kiwi này kìa các bạn thấy à đó nó xem xem cái kiwi cái trái kiwi là các bạn thấy dễ à trứng gà ờ, lộn này chắc trứng gà mỹ quá ha trứng gà mỹ phải không trứng gà mỹ ừ không biết chắc thị tư cho mỹ ra <laughs> chứ như vậy đâu à, trứng nó nhỏ chắc nó gấp 3, gấp 4 cái trứng cút mình ở bên đây á hồi đó mình qua mình tàn thấy gà lộn không à okay. Ừ, nhưng mà lâu lâu nó có dịch lộn mà mà ăn gà lộn mà gà lộn này nó mới lấy về nó bán ngon lắm Rồi, ngon mình, ngon ngon lắm đó các ừ. bạn ơi mình chút ra chút xíu cho các bạn coi ha đây đó, cái muỗng của mình nó về là nguyên trứng gà lộn này bạn đó cái con chút xíu này. cái mề nó <laughs> hơi nhiều nhưng mà ăn vậy thì nó ngon đúng không còn có nhiều bạn mình thì thích ăn con bự hơn nhưng mà ăn vậy thì nó ngọt mời cả nhà mình nha cái này chắc mình làm lần thì nó hơi bự nhưng mà ăn gần chắc ngon <laughs> mời cả nhà nha các bạn biết không mỗi lần mà mình ăn ờ, trứng gà lộn và trứng vịt lộn mình thích nhất là húp cái nước ừ, cái nước gà bên trong á nó ngon cực kỳ luôn nha các bạn đó, hay mình thấy ngon ngon nhất luôn <laughs> của gà gà lộn hay là trứng lộn hay là cái nước này. ngon quá ngon quá vợ cái trứng gà lộn này nó chuyển cấp 3 lần trứng cút nha bạn con mình thì nó hấp nước mà à quá lâu lắm rồi mới được ăn này bạn trứng lộn chắc cũng phải mấy tháng chắc mấy tháng rồi cả nửa làm năm sao rồi, tháng rồi nửa năm cả nửa năm rồi vợ chồng mình chưa ăn mà không biết có mấy bạn nè đâu dâm không biết mấy bạn có bạn nào giống mình không mình có cái đặc biệt là mình mình rất là thích ăn đậu dâm mà chấm muối tiêu như chanh đó các bạn không hiểu là sao mà mà ăn nó mình thấy hấp dẫn nội ăn không nữa là mình đã thấy thấy ngon rồi chứ không không cần phải ăn tới ờ, ờ, với bất cứ gì hết hôm nay ăn ờ, rau dăm với lại ờ, trứng gà lộn mời các bạn nha mời các bạn ăn nãy là mình bỏ nó ra để cho các bạn thấy cái trứng nó bự cỡ nào nhưng mà giờ cái muỗng mình nó bự hơn cái trứng cái này chắc mình chỉ kết thúc ra ăn lần cho nó tiện cái con nó có chút xíu à ăn rất là ngon mình không hiểu vì sao bên Việt Nam mình ừ, cũng ờ, bán ờ, trứng ờ, trứng vịt lộn á các bạn mà không hiểu sao không ai bán buổi sáng ha. mình thấy mà buổi chiều tối là bán bán nhiều á người ta bán đa số chiều tối à, mình nhớ là cái cái cái thú của bên mình là Việt Nam ngày xưa là đi mỗi lần đi, đi chơi khuya á về hay đi, đi khuya mà giống như mình không có đói bụng lắm mà giống như đi vòng vòng khu xóm á tấp vô mấy cái quán quán cốc quán đường á kêu ờ, một hai trứng vịt lộn mà ăn thấy nó ngon lắm mấy bạn hả cái bếp này nó tự tắt hả bà ồ nóng rồi ồ nóng rồi nha các bạn đọc khói rồi à anh ăn rau răm thấy nào này ngon ừ. rau răm thơm ha cái rau răm này ngộ bạn ha mình à, hôm nay mình hơn, quá mình mua được cái à, cái lá nhỏ này nè mình ăn thấy nó thơm còn cái mấy đợt mình mua cái lá nó bự gấp là gấp uh, cỡ bốn lần cái lá này nè mình mà ăn thấy nó nó nó nó dai dai nó không có mềm mà nó cũng không có thơm ăn rau răm càng nhỏ thì càng ngon bạn ha lá bự nó không thơm ngon ha con ờ, gà lột mình mới ăn úp mè luôn các bạn con nó nhỏ mình thấy nhiều người ta nói nếu mà dân mà chuyên mà ăn ờ, vịt lộn gà lộn á ăn mà con càng bự thì nó càng ngon mình thì mình lại thích ăn úp mè hơn hình như anh nói sai sai đó úp mè là hình như là con bự đúng không các bạn không biết nha mình nghĩ thôi nha úp mề là hình như là nó không còn cái mề trắng luôn rồi à bà ha hay là úp mề là vừa nó đủ ăn có cái mề nhà nó không có cái mài trắng luôn cái con nó bật ra à, em cũng không hiểu ừ. có thể em nói đúng ừ, có <laughs> khi bạn à, bạn nào à, <laughs> biết thì à, bình luận dùm cho bỏ xuống dưới bình luận dùm cho hai vợ chồng mình hai chồng mình chỉ biết là ăn thôi đó giờ là mua sẵn ăn còn ấp mề cứ nghe nó ấp ấp thì thôi chứ con nó vừa tới thì nó ngon các bạn biết uh, hai đứa bé nhà mình đó nó cũng uh, thấy bố mẹ mà ăn uh, hột lộn hay trứng lộn á nó cũng tham gia vô mà nó các bạn biết nó tham gia gì không nó chỉ uống cái nước này nè nước bên trong gà có hai vợ chồng mình là ăn ăn hết cái luôn <laughs> tại vì cái nước này là nó ngon tụi nhỏ nó thích dạ nói chứ ừ, trứng lộn ngon ngon chứ ăn chừng hai trứng là ngán bạn ơi không ăn được nhiều gà này trứng lộn này là trứng lộn mới á mình về mình ăn liền chứ mình để chừng ngày hai ngày nó làm như cái trứng nó con trong nó nó không còn sống hay sao nó ăn không ngon nó không ngọt các bạn nhưng mà bạn nào mà luộc trứng lộn nha các bạn nhớ nha mình luộc trứng lộn mình bỏ thêm bột nêm vô thì cái ờ, cái cái trứng lộn khi bạn ăn á cái nước á, nó đậm hơn còn bạn không bỏ bột nêm vô nó nó nó hơi lạ ăn nó không đậm đà nếu bạn nào mình mà luộc trứng lộn á thử làm giống mình bỏ một đêm thò no hay gì bạn bạn bỏ vô bạn luộc một hồi cái cái trứng lộn bạn ăn nó đậm đà hơn ừ. ngon quá ông xã mình á cái gà này ổng thích chấm muối tiêu chanh mình thì mình thích chấm mắm mắm sống và mắm ớt rồi đó bạn đó ăn rồi nè mắm mắm sống ớt không biết các bạn thấy không cắt ớt cà cài hoặc ăn mắm cũng nó mặn mặn cà cà ngon lắm mình chỉ thích là chân gà luộc chấm mắm chanh ăn à, không mắm mắm mắm ớt thôi mắm chanh thì nó mất buồn cái vị gà nó ngon sống hành mình để chung với lại chân gà hấp dẫn quá thiếu bia à? vậy mà mấy bạn chân gà này phải công nhận là mình ờ, ăn chân gà mình thấy ờ, chân gà Mỹ ừ, là số 1 tự nó mở vậy còn chân gà mà đi bộ của ta ta mình á nó hết mỡ luôn <laughs> ăn thì, thì nó, nó, nó da mà chân gà là phải chân gà phải ăn chân gà Mỹ thì nó, nó ngon chân gà Mỹ nhìn nó còn mặn mập chút ha nó có thịt chân gà ta là da với xương không mà gặm thì nó đau răng chút ở bên mình chân gà vậy là mình mua vậy là 8 đô rưỡi các bạn nó cỡ ờ, chắc tí hơn quá tại mình tính bao mình cứ thấy tính tiền thôi mình không có để ý cái bao mình mua hai chục cái chân gà này thì ta cần nhiêu là cần mà hồi về Việt Nam mình cũng mình cũng ờ, thích ăn chân gà mình mình bữa quán mình kêu chân gà mà nhiều người <laughs> người ta cũng hơi ngớ ngớ vô quán người ta thì quán sang mình kêu món quá bình dân nãy em luộc nó mềm nước da giờ để nguội nguội cái nó cứng quá à. cứng nó ngon nó săn lại ngon mềm quá không ngon mà để để nó nguội nguội chút á tăng lại ngon à đó nó dính tay à tăng lại ngon hơn em coi cái món này kìa wow nó khác luôn đó ăn sợ món này chín ăn tiếp rồi ha mình thấy cái này hình như là chế thêm miếng nước thì sao để hấp hấp hấp hấp nó chín thì phải ha bạn không biết mình chấm cái bánh hình như phải thêm bánh nước thì sao em muốn miếng nước mình chế gì cái món này là lần đầu tiên mình ăn luôn tại vì mình thấy nó giống ha, ha giống giống há cảo nhưng mà mình thấy hình như trên trên trên mạng người ta ăn cái người ta chế chiên sơ vậy nè à, chế miếng nước vô phải không bây giờ mình cũng bắt trước mình thử tại vì ăn há cảo cũng ngán rồi với lại mình muốn thử cái màu này à nó phát gì lấy nó lấy lấy luôn quá đây à, giờ chế nước nước vô ha các bạn ha đó ôi bếp nó nó nó ấy nhìn ngon hấp dẫn hơn các bạn ăn món này xong <laughs> cái tới món kia món này ăn vừa nóng nó mới ngon mình cũng thử thôi ăn tiếp chân gà hai bạn ha vậy ăn món này xong mà chờ món kia nó nguội là ăn tiếp là vừa nay mình ăn toàn món có gram không à dạ. chân gà nè các bạn ăn dòng mập ha hấp dẫn bà xã à, à, linh vợ mình thì à, thích ăn với nước ờ, nước mắm mình đấy mình ờ, mình thì thích ăn với lại ờ, muối tiêu chanh chanh hơn Trời, anh ăn chân gà gặm <laughs> hao vậy ừ. ngon ừ. Ừ. chiên gà gặm gặm vậy mới ngon hả bà nó ăn mà bằng đũa mà ăn hơi lịch sự thì nó không ngon vậy thì nó nó dân giả chút bởi vì chân gà thì nên ăn ở nhà ra tiệm mà gặm vậy thì nó không có duyên chân gà ngon nhà mỹ ngon mấy cái um, gân thớ dai dạ, ngon cực kỳ và nó nó bự nó không phải <laughs> chân gà ta mình thì đặc biệt cái bị kỹ cái là nó không có chỉ có da không Việt Nam mình có chân gà đông tảo như phải không ta hình như chân gà đông tảo hả các bạn nó bự bự lắm bự vậy nè ừ. mốt về ăn thử không nghe nó mắc tiền nó chịu mấy con hay sao phải không các bạn mình à, ăn toàn những món ăn mà Việt Nam mình là món ăn chay mà ghiền luôn á mà mò nhậu món à, món nhà, món của mấy ông nhậu á hấp dẫn quá mấy <laughs> bạn à, ngồi à, mấy mấy ông chỉ cần hai ba cái chân gà hai ba cái ừ, trứng lộn là nhậu là đủ ờ, đủ say uh, sáng hả? sáng luôn á <laughs> wow ổn cứ cái món này em làm đúng như sai nhìn hấp dẫn không bà wow cái mềm thì à, em em thấy người ta chế miếng nước vô em nghĩ nó mềm là được rồi đó nó còn nó bằng thịt nó có chín ừ. nó Wow. cũng ngon ha. đánh phụ vậy cái này là mình học hỏi trên trên ờ, TV rồi các bạn mình ở trên Facebook mạng đó mình thấy thôi còn không biết làm đúng vậy không á thì ờ, <laughs> chắc mỗi bạn có cách riêng ờ, cái này là lần đầu tiên mình ăn mình nghĩ cái da này phải hấp như vậy nó mới chín chứ cái bánh này nó nó nó, nó dày hơn cái bột hóa cải chắc phải bớt lửa lại nhưng mà các cái bếp này mình để trên bàn ăn mình ăn vừa ăn cái món này xong qua ăn món nóng đó, nó ngon các bạn ha tiếp như vậy chân gà này à, mình thấy gặp mà, mà mấy à, mấy người mà ăn mà tỉ ta tỉ ta ngồi ăn chục hai chục cái cũng cũng không à, không đã ghiền luôn các bạn ừ. dãy rồi chèm dãy chân gà này mình nếu lai ra gặm từ từ từ từ càng ăn nó càng ghiền ha bạn ha ăn lần thì nó không không ngon em nghĩ cho nó chín rồi để thử rồi. cái này vừa nấu vừa ăn các bạn ha ờ bọc ạ à. thơm ha nói như vậy thịt có nướng ở trong gói ngoài đó thơm lắm nhưng mà cái này là cái vị của người, người Mỹ mình cũng không biết là nó ngon hay không à, ăn thử thôi Ủa, chứ phải mà mua chợ tàu hả không cái này em mua cô đầy ờ à, Mỹ ừ em thấy nó bán ngon ăn thử ra okay. Dạ. em tắt bếp đi để nó nóng đó. mình xong rồi tắt bếp chín rồi có khối ngon ha bạn ha chấm nước này nè cái này là nước à, nước tương giống như cái chắc nam mình đó bạn chua chua ấm tương ngọt ngọt chua chua ngọt ngọt mình cho ổng làm thịt bạch trước ổng thử trước <laughs> lúc nào mình nấu xong ổng ăn thử ngon mình mới ăn <laughs> nó lại lại em ơi nó à, nó trong nó có bột hay gì rồi nó dính á tại cái này mình để cạn nước nó bị dính nhưng mà được cái cái cái cái da bên ngoài nó nó nó nó nó, ngon nó mềm mình mình, mình hâm lên rất là ngon bạn nè chấm cái nước này nè cái nước này là nước tương nha bạn đường nước giấm giống như nước ăn há cảo á làm vậy ăn cho nó ngon còn cái này nước của người ta nếu mình ăn ờ, ăn liền á thì có sẵn nhưng mà mình mình ở nhà rồi mình làm cái dĩa thịt của mình thì nó ngon cái này nó hay các bạn mình ờ, giờ hôm nay là hai giờ mình món ờ, gà chân gà nướng ở chân gà nướng chân gà luộc hộp ờ, hộp hộp gà gà lộn hai món không có nào tinh bột hết ăn với mấy món này của tụi mỹ nè đó là nó có bột vô tình ha, à, phối hợp nêu rất là ngon mới rất là bụng cái này mình mình nhớ là giống như mình ăn à, há cảo các bạn em nghĩ lấy muỗng đó. đó dính này. không em tắt rồi ăn này nóng giống như là bạn đi ăn tiệm á ăn tới nhiều người ta đưa ra với nhiều quá bạn ngon lắm này mình ăn vậy tưởng tượng không khí à, vừa nóng vừa thổi ăn vừa lấy như ăn được cái mình có cái nồi lẩu này nó tiện mình để lên bàn sao cái của em nó nguyên cái của anh nó bể em đụng vô cái nguyên không à từ nãy nó chắc anh dùng đũa ừ. ừ cũng ngon á hình như nó có cái mùi giống như mùi gừng hay mùi gì nhá nên bởi vậy ông xã mình thấy cái mùi nó hơi lạ thịt heo không biết các bạn nào mà dành ăn món này á thì các bạn bình luận ha mình thì món này lần đầu tiên luôn mình ăn giống như nhiều món ờ, mình ăn nhiều lần quá ngán giờ mình ăn thử mấy món lạ món nào ngon thì mình ghi nhớ mốt lần sau ăn tiếp chấm nướng này mới ngon không ừ. Cái ừ. rau răm nha bạn ăn không có rau răm mà với nước chua chua và ngọt mặn mặn thì nó mới ngon còn không là ăn không được ngon ngon quá nay cuối tuần hai chồng mình thảnh thơi ăn uống bài biện vậy á ừ. chứ bình thường là đâu có được vậy giờ cuối tuần là là hai hai hai vợ chồng là nhậu. hẹn, hẹn hò nhau nhậu nhậu với chân gà <laughs> ông xã mình có bàn nhậu nhưng mà mình nhậu bằng nước cam em thấy cái này ăn được vừa nóng vừa thơm cái điều thì nó tính ra thì cái há cảo của mình nó ngon hơn không biết cái bánh này là bánh gì khác Việt Nam mình có nè ha nhưng mà mình không hiểu cái tên của nó là cái gì uh, ngon ăn tiếp không cái này là nguyên à. Ừ, để đấy lấy thêm cái đi để em wow lấy được nguyên cái bằng muỗng thì dễ hơn mình đũa đũa nó bở quá ừ. thôi tinh bột không ạ tinh bột gói vô <laughs> cái da nó ngon lắm ừ. nhận đó, da nó ngon lắm bột ừ. ngon quá nóng quá phải có rau răm nha ăn à, không có rau răm mà ăn nắng làm với rau món mỹ mà kèm với rau việt nam mình cái rau này là bài thuốc ha bạn ha hai chồng mình hai nước ngọt làm bia muốn bia ngon ha đã à? ăn thử miếng kiwi ừ. bên mình á đang vô một kiwi hay sao các bạn à, nó bán uh, ờ, 9 lạng mà có bốn đô rưỡi à mà cái trái nào mà nó chín á anh ăn trái mềm mềm á thì nó ngọt mà trái nào nó còn cứng cứng á nó chua lắm không biết anh lấy trứng miếng chua hay miếng ngọt mời các bạn ăn tráng miệng kiwi kiwi là mệnh danh là vua của trái cây nha các bạn <laughs> chua hay ngọt chua chua <laughs> vậy anh trúng trứng chua rồi em mà trúng miếng ngọt rồi nhưng mà đúng là trái kiwi ăn ngon mà ha mình nghe nói là trái kiwi này bổ lắm tốt cho sức khỏe ở bên Mỹ này tới mùa là mùa nào trái cây đó ăn ngon chua quá hơi chua hai chồng lên video rồi đã dài rồi tới đây tạm ngừng nha các bạn à, hẹn các bạn ở video kế tiếp hy vọng bạn nào mà thấy hai chồng lên ăn á thèm á thích á chạy ra mua về làm ăn liền nó ngon lắm mình thấy thèm gì mình nấu ăn liền nó đã thèm đã cái đường ha ờ, ở bên đây thì mình muốn ăn á, là phải uh, chờ tới cuối tuần thứ sáu mà nếu mà mình mình về sớm á thì mình mới đi mua được còn không là mình nhịn luôn tại vì chỉ có ngày thứ sáu nó mới bán đầy đủ cho mình ăn thôi còn uh, ngày thường không có bữa nào hai chồng lên về sớm thì mới đi được còn không là nhịn <laughs> nên bởi vậy hôm nay mình được về sớm mình đi mua và mình ăn nói chung là khoe các bạn á Ờ, bạn nào có thèm ờ, ăn chắc chứ hai chồng linh nha à, xin tạm biệt các bạn hẹn các bạn ở video kế tiếp bạn nào mà thích video của hai chồng linh đó thì nhớ bấm subscribe để uh, theo, theo dõi hai chồng linh ở những video kế tiếp uh, bên mỹ hai chồng linh uh, bày ra ăn à, món gì món gì ha ừ. tạm biệt các bạn hẹn các bạn ở video tạm biệt các bạn nha chiếc linh tạm biệt các bạn nha các ừ. bạn.